Chào mừng các bạn đã đến với kênh à, Bí Kíp Nuôi Ốc Thì à, hôm nay mình sẽ à, chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong việc nuôi ốc bu đen Đây Thì quay cho các bạn xem Hiện tại là mình đang nuôi ốc bu đen sinh sản nha các bạn Nè Cái dèo, cái dèo bạc của mình là ngang 2 mét dài 3 à, mét là tầm 6 mét vuông thì ở đây mình à, quay cận cho các bạn xem con ốc bố mẹ nó đang đeo nè nó đang đeo nè à, đây là một cặp nè rồi thời gian qua nó có đẻ được hai trứng đây à, hiện tại là nó đã nở hết một trứng rồi trứng này nó nở hết rồi nè à, đã gần như hết rồi còn một trứng mới nó cũng bị sắp sắp nở rồi một trứng của nó là nở tầm khoảng cả năm sáu chục con chứ không nhiều như mấy người ở trên mạng người ta nói đâu <laughs> tại nó còn hao hụt thất thoát nữa để mình quay con ốc con cho các bạn coi nè à, nó đeo lên mấy cái thành bạc đó ốc này hiện tại à, nó đeo nhỏ nhỏ nhỏ trên mấy cái thành bạc đó các bạn hiện tại cũng cỡ hai tuần tuổi vậy nhỏ nhỏ rồi đây đây Ngân con ốc bố mẹ nè thì cái dèo hiện tại mình là thả khoảng ba bốn trăm con nhưng mà bữa hổm mình thay nước nó bị ờ, sốc nước mình ra nó ờ, chết hết mớ rồi còn cỡ trăm cử con mình có thả cá bảy màu nữa nè à, rồi ờ, thả mớp thả lục bình đây ốc nữa bạn ốc nhóc luôn đó rơi xuống nè cho nó ăn xài nè à, Đó. Ốc cu đen nữa nè. Nè, đó. Hai ba con luôn. Ở đây cũng có. Ở dưới đám lục bình này nhiều lắm bạn. Tại không dài môi trường nước cũng dơ, mình chưa thay nước rồi nhìn thấy không rõ hung đó. Rồi mình có thả cá bảy màu nữa. Thả cái màu cho nó cho nó trong nước này hãy quay cho các bạn coi con này đang ăn nè nè thấy không đang ăn nè nó đang ăn nó đang ăn nó đang ăn ăn cái xài đó rồi nó lội nè đó lội đó đó thì quay sơ sơ cho các bạn coi thôi À, hôm nay là mình à, quay tới đây thôi rồi à, hẹn gặp các bạn vào cái video sau đi mình sẽ chia sẻ là tại sao không nên nuôi ốc bằng dèo lưới mà phải nuôi bằng dèo bạc cái gì nó cũng có cái cái bí kíp của nó hết các bạn nếu mà các bạn thấy quy video của mình hay có ý nghĩa thì các bạn cho mình một cái like với một cái subscribe đi rồi ờ, những bạn nào mà dù có những cái ờ, mô hình nào hay thì các bạn cũng ờ, đăng ký kênh đi mình ủng hộ qua lại rồi mình trao đổi uh, cái kỹ thuật luôn các bạn